Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Nguyễn Công Chứ phường 8, diện tích 117m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, đầu ô tô cách nhà 10m. Cách trục chính Nguyễn Công Chứ 100m, gần vườn hoa thành phố, gần Hồ Xuân Hương, gần khu ngã 5 Sầm Hất, gần chợ, đầy đủ tiện ích, giá 11,7 tỷ đồng. Đất Xuân Trường, diện tích 1.170m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường bê tông ô tô. Cách quốc lộ 21 km, gần chợ, trường học, cây xăng, siêu thị, gần các điểm du lịch, view quạt gió, cao thoáng, giá 7,2 tỷ nếu không chuyển xây dựng, 8,2 tỷ nếu chuyển 600m2 thành xây dựng. Đất Xuân Trường, diện tích 1.033m2, có 620m2 xây dựng, sổ riêng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách quốc lộ 21 km, gần chợ, trường học, cây xăng, siêu thị, gần các điểm du lịch, view quạt gió, cao thoáng, giá 7,2 tỷ đồng. Nhà đảo Duy từ phường 4, diện tích 113,87 m2, ngang 16,6 m, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, 8 phòng ngủ, 6 phòng đơn, 2 phòng đôi, 8 nhà vệ sinh, phòng có ban công thoáng mát, sân vườn phía trước, cách Hồ Xuân Hương 1 km, giá 12,5 tỷ đồng. Đất Xuân Trường, diện tích 1.000m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông, đường đất 6m, cách chợ cầu đất 3km, cách chợ Đà Lạt 20km. View đẹp, thích hợp đầu tư nghỉ dưỡng, giá 2,1 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty địa ốc Five địa chỉ 153 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, Điện thoại 0937 055 333